Quý Dương và Thu Trang xin kính, kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình chương trình truyền hình trực tuyến Đêm giao thừa chào xuân kỷ hợi 2019 tại Chùa Ba Vàng. Lời đầu tiên cho phép Quý Dương và Thu Trang xin được gửi tới các quý vị và các bạn lời chào và lời kính chúc sức khỏe. Chúc cho quý vị sẽ có một năm mới luôn an vui, hạnh phúc dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật. Và ngày hôm nay thì Quý Dương và Thu Trang đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được trở lại với ngôi chùa Ba Vàng Linh Thương để được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đêm Giao Thừa. Vâng và kính thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện theo dõi thì chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp trên các trang website chùa ba vàng.com.vn, fanpage và YouTube chùa ba vàng. Và Quý Dương này, vậy là chỉ còn một vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau đón chào một năm mới, một năm với nhiều ước nguyện, nhiều dự định và trong khoảng thời gian này thì ờ, chắc hẳn là mỗi gia đình đang chuẩn bị những công tác cuối cùng hoặc là đang quây quần bên nhau, cùng nhau trong bữa cơm tất niên chiều 30 để cùng nhau ôn lại một năm cũ và đón chờ khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng. Vâng và chắc chắn rồi Thu Trang ạ. Nhưng mà có một điều đặc biệt, vô cùng đặc biệt ngày hôm nay là tại chùa Ba Vàng ngày cuối năm các Phật tử đã cùng nhau thu xếp công việc gia đình của mình để về chùa đón một cái Tết thật là ý nghĩa và vui vẻ bên mọi người. Và điều này thực sự rất rất là ý nghĩa đúng không Quý Dương? Và hiện tại thì Quý Dương và Thu Trang đang có mặt tại chính điện chùa Ba Vàng. Giờ này thì các Phật tử đã trang nghiêm vân tập về nơi đây để chuẩn bị cho thời khóa sám hối cuối cùng của năm Mậu Tuất. Vâng và toàn thể đại chúng đã nhất tâm thành kính trang nghiêm để cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm đại hùng bảo điện tác lễ sám hối cho hàng Phật tử được ân chiêm công đức. Quý Dương và Thu Trang xin kính mời các bạn hãy cùng chúng tôi tham dự thời khóa sám hối cùng đại chúng các bạn nhé.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 đấng ờ, pháp vương ờ, vô thượng ơi ờ, ba cõi chẳng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời người ơi cha lành chung bốn loài ơi quý tròn một niệm mới rất ờ, sạch ờ, nghiệm ba kỳ ơi ờ, xưng dương cùng tan than nơi ưng kiếm không cùng tận Phật ờ, chúng ờ, sinh ờ, tính thường rộng lặng ơi đào cảm tông không thể nghĩ bản nơi lưới để châu vi đạo chẳng ơi mười phương Phật bảo hào quang sáng ờ, người ơi ờ, trước ờ, bảo tòa thân con anh hiền nơi cúi đầu xin thề nguyện đỡ quý ai chi tâm thành lễ nam mô tần hứa không biến pháp giới quá hiền vì lai thầm phương chư phật tôn pháp hiền tánh tăng thường trụ tam bảo chia tâm ờ, đành ờ, lễ ờ, nam mô sa bà giao chú điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đương lai hạ sinh di lạc tôn phật đại à, chi à, văn à, thù sứ lời bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát ô pháp chư tôn bồ tát linh sơn hồi thượng phần bồ tát chia tâm à, đành à, lễ à, nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thánh tình đại hài chúng bồ tát chi tâm ờ, đành ờ, lễ ờ, nam mô đông phương giáo chủ tiêu tay diên thọ dường sư lưu ly quang vương phật nhật quang biến chiếu bồ tát nguyệt quang ờ, biến ờ, chiếu bồ tát ờ, thanh tình đại hài nhất thiết thánh chúng Pháp phần xấu màu chẳng gì hơn nơi trăm ngàn Muốn kiếp có được gầm mới nay con nghe thấy vâng gìn giữa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 ơi à, nam mô phật bổn à, sư à, thích ca mâu ni kinh tam điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ Hòa căng bằng đại nhân Điều giác ngộ tư nhân Thế gian vốn vô thường Coi nước rất mong manh Vốn đại lại khổ không Năm ấm là vô ngã Luôn sinh diệt biến đổi Già rồi không có chủ Tâm là nguồn việc ác Thân là rừng nghiệp tôi nếu quan sát như thế dần dần lìa sinh tử Điều giang ngộ thứ hai tam muốn nhiều là khổ Bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tam dụng khởi Nếu ít muốn biến đồ tân tâm được tự tại Điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đồ Chỉ lo việc tam cầu sẽ tăng thêm tội ác ngơ Bồ Tát không như vậy tưởng nhớ đến tri túc ngơ vui cảnh nghèo dư đạo lấy tuệ làm sự nghiệp mơ điều giác ngộ thứ tư lời biếng phải xa đọa nên thường ảnh tinh tấn để phá phiền đau ác chiến vùng cả bốn ma ra khỏi ngủng âm giới điều giác ngộ tư năm ngu si phải sinh từ nên bồ tát tưởng nhớ luôn hồng rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biên tài rồi đem niềm vui lớn giao cho tất cả điều giác ngộ tư sáu nghèo khổ hay oan hờn thường kết nhiều duyên ác bồ tát hành vô thi bình đẳng không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dùng là tai hòa tân dấu ở cõi tùng nhưng công nhiễm dùng lạc thường nhớ nghĩ ba y bình ban và phạm khí chi nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch thường anh ánh thanh tịnh tử bi với tất cả điều giác ngộ tư tâm sinh tử luôn tiêu đốt khổ não tận vô biên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 và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp tấn đến nơi bờ niết bàn ờ, rồi trở lại sinh tử đồ toàn các chúng sinh ờ, cũng đem tam điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh ờ, biết được sinh tử khổ tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử phần tư duy tám điều này à, sẽ ở trong mỗi niềm diện đưa vô lượng tội thẳng tiến đến bồ đề mau thành tựu chính giác dứt hẳn đường sinh tử thường an chú tình lạc chia tâm ờ, đành ờ, lễ ờ, để nhất đầu đà tôn giả đại ca diếp chia tâm thành ờ, ờ, lễ ờ, để nhất chỉ giới tôn giả ưu ba ly chia tâm đành lễ để nhất ờ, đa văn tôn giả nan chi tâm đành lễ để nhất trí tuệ tôn ờ, giả xa lợi phất chia tâm à, đành à, lễ à, để nhất thần thông tôn giả mục kiều liên chia tâm à, đành à, lễ à, để nhất dài không tôn giả tu bồ đề chia tâm ờ, đành ờ, lễ ờ, để nhất thuyết pháp tôn già phu lâu na chia tâm à, đành à, lễ à, để nhất luận nghị tôn giả ca chiến diên chia tâm ờ, đành ờ, lễ ờ, để nhất thiên nhàn tôn giả đầu lâu đà chia tâm à, đành à, lễ à, để nhất bật hành tôn giả la hầu la chia tâm à, đành à, lễ à, tổ sư chúc lâm đại đấu đa chia tâm đành lễ tổ sư pháp loa chia tâm đành à, lễ ơi à, tổ sư à, huyền quang chia tâm đành lễ ơi tổ sư tuệ bích phổ giác chia tâm à, đành à, lễ ơi à, tất cả chư vì tôn giả tổ sư mặt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ vặn về trên vai Đệ tử chúng con tùy thuận tu tầm mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kinh lễ chữ phần, hai là xưng tan như lai, ba là giống tu cung dường, bốn là sam mối nghiệp chương, năm là tùy hỷ công đức sau là tính vận chuyển pháp bảy là tính phần chủ thế tam là tường theo học phật chín là hằng thuận chung sinh mười là hồi hướng khắp tất cả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 đem ánh sáng của các đức như lai phổ độ quần sinh thấm nhuận lời đức phật dạy tin sâu nhân quả ứng dụng tu hành sống đời giác ngộ an vui giải thoát từ tư công đức này chúng con nguyện cầu bình an cho toàn thể Phật tử thiện nam tín nữ hiện tại đạo tràng cùng toàn thể nhân dân thập phương đã phát tâm cúng dường tùy theo phúc báu của mình mà được mạng vị bình an gia đạo các tường các sự hưng long thiện căn khai phát phúc lành tăng trưởng các sự các tưởng tai ương tiêu diệt lại nguyện à, đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho đẳng đẳng chư vị hương linh chư hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn nam nữ các bậc mười hai loại cô hồn vong linh trăm họ gia thân quyến thuộc Hôm nay giờ này đồng về trong Pháp hội thành tâm sa môi phát Bồ Đề tâm quy tam bảo. Nguyện cho toàn thể chư vị hương linh nương nhờ công đức cung dường của các tín chủ mà sớm phát tâm giác tỉnh lìa cõi u minh khởi niệm tử bi xa rời ác đạo tin sâu tam bảo sinh về cõi Phật an vui. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy nhân tâm an lạc. Nguyện cho già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật đều hưởng. Lại nguyện à, dòng giống Việt Nam khắc thể tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Phổ nguyện ờ, kẻ mất siêu tăng người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuận mưa pháp mọi người đều chứng ngộ Phật ờ, thừa ờ, Nam mô Phật. Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni công phu công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện các pháp giới các chúng sinh thầy đều thế nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chương sành viền não nguyện được trí tuệ tật sáng ngời nguyện các tội chương thấy tiêu trừ đời đời thường anh Bồ Tát Đạo nguyện sinh tình đỗ cánh Tây Phương sen vàng chín phẩm làm cha mẹ hoa nở Tây Phật ngộ vô sinh Bồ Tát bất tay làm bạn lữ nguyện đem công đức tu hành này trang giải mười vương khắp tân cả hết thảy chung con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng ờ, giác từ quy ờ, y ờ, phần nơi nguyện nở cho chúng sinh ơi hiểu tâu đạo lớn nơi phan tâm vô thượng từ quý y pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhầm kinh tạng ơi trí tuệ như biển từ quý y tăng nguyện nhờ cho chúng ờ, sinh ơi ờ, quản ờ, lý đại chúng ơi tất cả không ngại Thưa quý vị và các bạn, Đức Phật đã từng dạy rằng đừng xem thường lỗi nhỏ mà cho là không nguy giọt nước nhỏ li ti, dần dần đầy chum lớn. Bởi vậy, Pháp sám hối trong Đạo Phật đã giúp chúng ta nhận ra những lỗi lầm từ ba nghiệp thân, khẩu, ý mà sửa đổi để đạt được những quả giống thiện lành, mang lại hạnh phúc và bình an cho chính bản thân mình và mọi người. Và như vậy là chương trình sám hối cuối cùng của năm Mậu Tuất đã được hoàn mãn. Thu Trang hy vọng rằng một năm mới kỷ hợi sắp đến, các Phật tử sẽ tinh tấn thực hành pháp sám hối cũng như tu tập theo lời Phật dạy để gặt hái được nhiều niềm vui, tăng trưởng phước lành, ai ai cũng gặp được thuận duyên khiến cho mọi tâm nguyện thiện lành đều được thành tựu. Vâng và tiếp theo chương trình sẽ là chương trình các Phật tử tạ Pháp cuối năm để chiên công đức trên sư phụ cùng Đại Tăng đã chỉ dạy và dẫn dắt các Phật tử tu học Phật Pháp làm lợi ích cho chính mình và cho mọi người. Chương trình vẫn sẽ được phát sóng trực tuyến trên các kênh website chùa ba vàng.com.vn, fanpage và youtube chùa ba vàng. Và Quý Dương và Thu Trang sẽ quay trở lại với các bạn sau một ít phút nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi và đón xem chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin, xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại.